Okay, today you try out your uh, for our uh, juicy, right? So what you get there? Oh, grapefruit. Grapefruit? My gosh. Sour, but I mean. Uh, oh, sour. Uh, uh, okay. Grapefruit. Okay. Grapefruit, uh, let's see. Okay. Đấy, ở grapefruit bên này nó màu đỏ như này các bạn đó. Okay. Uh, put it in first and say. Mm -hmm. By itself or how do you? Yeah, yeah. That's Okay, hold on. I uh, have to do one the small thing này. Small. Thing cái, các bạn ơi, cái lỗ nhỏ nè, bây giờ mình à, mình không muốn à, cái à, gạt lại cái cái xác của nó hay là mình nuối cái xác thì bỏ ra. Giờ mình bà xã thì không thích Okay. i uh, uh, Oh. Oh yeah, right. Huh. Neat. Hmm. Okay. Oh. Oh, very powerful. Oh my God. Another one that uh, backwards. That one is uh, one go uh, one way with it. The whole look like that. That one uh, very good something like that. You can feel with your hand too. <laughs> oh. Massage. Okay, see, can can can squeeze anything. Neither. Look at can squeeze uh, any juice. They ran all of it. Lemon too? Oh my goodness. And they're just separate. Oh, okay, lemon too. Lemon too. Okay, lemon too. Oh. Huh? He tight. juice. It's making juice. Mm. my God, No more. Look at that. See? Oh, that's another. Sour. Oh, yeah. lemonade supper cho food phút này have a new take it out. You got to buy a lot. You want to go out use them much. Okay. I have to set. Oh my gosh, look at that. Washington. Pardon me. I'm going to Ờ, đây các bạn đó nước nước ra đó, bây giờ là à, sản phẩm rồi bà xã là được chơi chơi mà <laughs> ờ, mình kết dở với bà xã đó các bạn đó. Ờ, này thì nó là chua lắm á vừa vừa bưởi nước bưởi rồi nó chua rồi giờ chanh nữa oh, yeah ghê đó ở trên nào về là cấp mm. okay but I uh, have to give me some uh, some uh, sugar in here first the sour I'm gonna drink it mm. mình thích là mà Oh hmm. yeah. take it out. What happened? Take it out. I'll oh, take it out. I'll oh, delete the inside of that, eh? You don't take it out, eh? No? No, you don't take it out. Oh, you like that? You don't take it out, do you? I thought that I'm able to take it out, too. Eh? Look, you're able to take it out, too. Eh? Oh, yeah, see? I had a base and I said, okay. Okay, take it out first. Now. Ah, the base now, see? Mm. Mm. Nào, sugar là các bạn bây mình uống chắc con này chắc chết mình á. À, chết mình á. À, Tôi pop luôn. Rồi, đi đồng quan rồi, pop lên, thứ hai thằng ngồi đau. Mm. à, thêm được như cái màu cái đó đây phá là uống là không có chịu có hút các bạn cho nên là phải <laughs> lọc lại nữa xả kỹ là kỹ Live it về cái ừ. Ừ. Đây các bạn mời các bạn uống uh, nước uh, trái cây ừ. Ôi, về nước về thua Nước tùm phút xong mo qua tự nữa, dạ, Sao sẽ, sao sẽ, sao sẽ ừ. ờ, Về thua, Này nguyên chất luôn các bạn ồ rồi, Chắc phải bỏ thêm nước vô nữa Ừ ok thôi bye các bạn ừ. bye à, công đoạn của bà xã ừ, chúc các bạn bye. à, một ngày vui vẻ mạnh khỏe giữ sức khỏe nha các bạn